URL tiếp theo là chúng ta đến khái niệm là URL URL là gì ờ, cái này là anh chị ờ, chuẩn bị giấy bút chị ghi lại cho mình URL là cái gì thì URL là đường dẫn của một trang web mỗi trang web có một URL khác nhau còn website có 1.000 trang web thì có 1.000 URL khác nhau Đấy, thuật toán bên trên bên dưới nó khác nhau đúng không à cái, cái khái niệm trang web website và bên dưới là URL bây giờ mình sẽ vào cái phần ờ, phần website mà đây vào phạm thanh bình com đi vào cái blog của mình đi và mình vào phần uh, kiến thức online đi rồi phạm thanh bình com xoẹt này kiến gạch ngang thức gạch ngang online thì đây là một cái url này thì chị nhận được một url nhé là khái niệm này là đường dẫn của một trang web mỗi trang web có một url khác nhau thì đúng rồi thì đây là một trang một trang web này đấy thì mỗi một trang web có url khác nhau có thể kiếm cái ngang thức cái ngang online đúng không thì bây giờ mình sẽ bấm vào phần công cụ à, bấm bấm vào phần à, đây plugin wordpress đây đó thì đây là một trang web anh chị nhá là một trang web có url khác nhau này plugin này wordpress này đúng không chính xác không đó thì đây một url chị nhá thì họ định nghĩa là gì website website có 1.000 trang web thì có 1.000 url khác nhau đúng không đây tới đây một đơn một url và mình bấm vào bài viết à, bài viết này đi top 5 à, đây là bạn bạn huy bạn viết bài cho mình này à, mình, mình không có thời gian mình mình thuê em huy nhé huy là nhân viên của mình rồi Ủa, ngày mai mùng 5 mà ngày mai trả lương rồi <laughs> chết rồi kiếm tiền để trả lương rồi à. đây thì đây chính là một cái à, url chỉ nhá phạm thanh bình com top 7 plin sao lưu dữ liệu đây làm URL khi đó anh chị hình dung nhé thì cái URL cái đường link này mình copy đường đường dẫn này rồi mình copy mình bảo à, anh Bình này copy cho em một cái URL là top 5 plugin anh Bình thì mình sẽ copy đoạn này đó đường link này thì đây chính là URL trên sau đó mình nhờ gửi về nhóm chẳng đúng không mình gửi về nhóm cho anh chị đó thì đây chính là gì à mình đã gửi một cái URL một đường dẫn chị nhá đó rồi phần anh chị hiểu không mình giải thích rất chậm và chi tiết để chị hiểu hiểu chị bấm cho mình số à, số 4 đi số 4 là để hiểu đúng không rồi chị Hương hiểu rồi đấy người già hiểu